Thưa đại chúng, thì Thầy cũng ờ, thông báo với đại chúng là bây giờ là vào mùa hè rồi, thì chùa chúng ta năm nay cũng vẫn tổ chức khóa tu mùa hè bình thường như mọi năm. Năm nay thì chùa tổ chức làm hai khóa. Thầy trưởng ban tổ chức Thầy thông báo là khóa 1 là từ lớp 6, 7, 8 và 9 và bắt đầu từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Khóa 2 là lớp 10, 11, 12 và sinh viên đại học. Thì bắt đầu từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2019 và thời gian à, đăng ký vừa rồi thì ban tổ chức báo thầy là đến nay đã được khoảng độ 2.700 bạn đăng ký rồi. Thế cho nên các Phật tử thì các Phật tử thì à, con em của Phật tử đó chúng ta nếu các cháu trong cái độ tuổi này thì chúng ta có thể nhanh tay đăng ký cho các cháu nhé, không khi mà số lượng nó đông quá, ban tổ chức người ta dừng là mình hết tiêu chuẩn đấy nha. À, hết tiêu chuẩn. Thì, à, chương trình à, khóa tu mùa hè thì chùa vẫn như mọi năm, chùa Đài Thọ toàn bộ kinh phí cho các cháu về tu học ở chùa. Và Thầy thì Thầy biết là cái nhu cầu cho các cháu về chùa là một nhu cầu rất là thiết thực vì bố mẹ nào cũng thế, mùa hè này vẫn phải đi làm, vẫn phải công việc, không có thời gian ở nhà trông con được mà các cháu trong những ngày hè mà nó không có sân chơi nó lang thang nó không đi ra ngoài đường lang thang nhưng mà nó về nhà nó lên mạng nó lang thang ấy, là cũng chết mình nghe không cho nên ấy, nếu gửi các cháu về chùa để tu học thì rất là lợi ích và thưa đại chúng cái việc này chùa chúng ta đã làm nhiều năm và cái hiệu quả và cái lợi lạc thì tất cả các bậc phụ huynh đều đã đã được thấy rồi cho nên thầy rất mong là các phật tử chúng ta tiếp tục hưởng ứng cái tinh thần khóa học mùa hè cho con em của chúng ta động viên cho các cháu được về tham dự khóa tu à, một cách đông đảo để các cháu được hưởng những cái điều lợi ích từ nơi cửa phật nhé